thời xưa thầy dạy vẫn còn em xin khi tạc lòng son trọn đời con thuyền thầy hái em trôi cho em đi tới chân trời ước mơ quên sao ơn nghĩa nghi của nghi thầy hôm nay đây chúng phương trời xa em nhớ tới người muôn vạn tình yêu nơi quê nhà yêu dấu em nhớ công ơn thầy dạy số năm nào ơn thầy chắp cánh chắp cánh em bay cao phải sống đúng đạo ý lời thầy dạy dỗ năm xưa phải sống đúng đạo ý phải sống sao cho vẹn toàn chữ hiếu yêu quê hương mình yêu mảnh đất cha ông yêu những người ngã xuống cho đất nước sự nghi vàng truyền thống chơi ăn thầy em xin ghi mang tấm lòng son công đức của thầy em nguyện mang theo cho đời ghi nhớ làm hành trang cho đời cho con cháu mai sau ơn thầy mãi mãi mãi mãi